chào các bác nhá shop Tân Ánh loa bẫy chim và phụ kiện xin chào toàn thể anh em à, anh em mua hàng thì liên hệ với các đầu số của shop nhá Viettel có Vina Mobi bác gọi sau này không được các bác gọi số khác nhá tại vì nhiều khi là các bác gọi đến là số điện thoại của shop nó đang bị à, bận máy thì các bác gọi sang số khác nhá địa chỉ của shop thì nhãn Nam Tây nguyên Bắc Giang rồi à, xin à, chào toàn thể anh em à, hôm nay à, shop giới thiệu với anh em à, bộ quần áo ngụy trang nhá quần áo ngụy trang đây. quần áo ngụy trang mẫu mới nhá mẫu mới màu đẹp đúng theo cái màu mà anh em đang rất, rất là ưng ý nhá đây các bác nhìn đây đây là quần áo ngụy trang này hàng này nhá các bác nhìn đây nhá cái màu thực tế đây này màu uh, lá cây khô màu lá cây khô nhá chất liệu vải này là chất liệu vải gió vải gió vải gió gọi là mình nói đơn giản là vải gió thực ra nó là vải à, không thấm nước đấy các bác nhé chất liệu vải gió không thấm nước này đây nhá đây là cái quần này quần thì à, may theo kiểu suông nhé các bác nhé phía sau ấy là không có túi mà chỉ có hai túi hai sườn thôi hai túi hai sườn à, cái bụng này thì được may theo kiểu bằng dây thun nhá kiểu bằng dây thun thì là phù hợp cho hầu hết các kích cỡ nhá cái này thì à, đợt này nhập về là chỉ có một size to thôi các bác ạ size to ở bên kia nó ghi là cái số 50 số 50 này nhưng mà cái size này là size lớn ứng với anh em mà ít nhất phải là cao khoảng ờ, trên mét 6 nặng ờ, sáu mấy 70 cân đấy thì mặc bộ này mới đẹp nhá thế còn anh em mà nó nhỏ hơn thì là sẽ hơi khó mặc cái này là dành cho anh em ờ, to con đây quần này thì may có túi chéo này thôi nhá may túi chéo này thôi à, cái dây chun này cạp quần ấy làm theo kiểu dây chun và có phụ thêm ờ, cái dây ờ, dây đây gọi là con đĩa nịt nâng ấy để anh em có nhu cầu cài nịt nâng thì sẽ cài vào đây nhé đây. À, phía ống quần này cái dưới ống quần này các nhìn này nó có một cái dây dù một dây dù và một cái bấm một cái bấm hai đầu của dây dù này được may lại đây may lại đây nhé cái này và các bác phải buộc nó lại cho nó chắc chắn hơn nữa chứ còn đâu chỉ có may đính như này thôi thì cái này các bác sẽ cầm cái dây này cần thiết các bác kéo này thì để cho nó hãm các bác bóp này xuống này bóp xuống nó nhả ra đây. đây các bác nào mà muốn thắt ống ấy, đây, muốn ống nó thắt lại ấy. Đấy, khi mặc vào muốn thắt lại ấy, thì này mình bấm cái này và mình nôi nhé đấy là cái ống nó sẽ thắt lại à, cái ống nó bó lại đấy bó nhỏ lại thế còn bình thường các bác để như không như này ấy, thì cái ống nó là cái dạng suông dạng suông như này nhé dạng suông thế các bác muốn cái ống này nhỏ hơn là các bác bó lại kéo lại đây nhé kéo lại đây cái này là chất liệu vải rất là đẹp à, bền à, mặc thì là mát nhé các bác nhé mặc mát cái này tuy nó là chất liệu gió không thấm nước nhưng là nó mỏng mặc nó rất là mát nhé đây là cái quần đợt này chúng tôi về được một cái cỡ thôi các bác nhé một cỡ lớn anh em to con thì là sẽ đẹp đây là cái áo này áo à, ống tay nhé ống tay là được uh, bằng thun hôn bô dung lại bô rông lại để cho nó bó vào tay mình ống tay như này Đấy. Đây. cái này thì à, hai túi hai bên vạt là có hai túi này hai túi này rất là sâu và cái túi này là được uh, ngụy trang bằng cái đường khóa này và có cái viền khóa ngoài nữa may đèn lên trên này nó rất là đẹp nhìn nó rất là kín đáo nó không có nộ cái túi này nhá Đấy. cái này là vải các bác nhìn rõ ràng là vải như này chất liệu không thấm nước và phía mặt trong này nó có thêm một cái lớp bóng này nữa các bạn nhìn này hai lớp nhá cái này là hai lớp các bạn nhìn rõ ràng luôn hai lớp này lớp trong và lớp ngoài lớp trong là cái lớp bóng này thì là nó rất là mát mặc vào người nó rất mát các bác nhé bộ này rất mát rất thoáng đấy đấy cái bộ này là bộ dành cho anh em uh, to con cân nặng một chút thì mặc nó mới vừa chứ còn như tôi đây là mặc là sẽ rộng lắm rộng thùng rộng hoàng luôn áo này còn chấp nhận tạm như quần thì rộng lắm hầu như không mặc được nhé áo thì hơi rộng không vâng. đây. đây anh em xem này ống tay là bu rông này kiểu này nhé. và cái này ấy, nó có mũ liền luôn có mũ liền cái này dành cho các bác phải cao mét 70 ờ, nặng ờ, sáu mấy bảy mươi cân đấy thì mặc nó mới đẹp nhé thế còn ờ, hẹn là các bác là nhỏ con thì để đặt sau shop đặt được cái nồi hàng sao nhỏ hơn đây đằng trước là khóa kéo nhá đằng trước là khóa kéo này dây thiết này mũ này mũ liền nhá mũ liền à, màu này rất là đẹp rồi anh em rất là chuộng cái là luôn rồi mặc rất là mát các bác nhé mặc rất là mát hàng này là hàng à, không thấm nước à, các bác có đi trời mưa ấy thì chỉ xong chỉ cần lấy khăn lau một phát là xong hết nhé không có ngấm ở phía trong nhé các bác lưu ý hàng không thấm nước đây khóa này có tay khóa thứ đây túi này đấy cái này tôi gầy quá mặt nó hơi rộng anh em phải to con hơn mặt mới được nhá rồi, À, cái bộ quần áo này nhá giá thành của nó là 600 nghìn các bác nhá 600 nghìn đã bao cước chuyển phát nhanh cho các bác rồi đây một bộ nhá Đó. cái vải này là anh em rất là thích màu này là màu ngụy trang này cực kỳ luôn nhưng mà có cái là chỉ nhập được cái size to thôi chưa làm được size nhỏ nhá nên lần sau hàng về sẽ có cái size nhỏ phục vụ anh em nhiều hơn size này dành cho các bác uh, ờ, to con nặng cân đây. em quay sát ở đây cho các bác nhìn thấy cái, ờ, anh em nhìn thấy rõ cái màu của nó màu rất là đẹp ở ờ, khi mà vào video ấy thì cái phần mà phần phần này này nó sẽ hơi sáng một chút nhưng mà thực tế thực tế của nó ấy, thì nó không sáng đâu các bác nhé thực tế nó rất là sậm màu rất là tối độ ngụy trang rất tốt nhé à, giới, giới thiệu các bác cái bộ ờ, quần áo ngụy trang cao cấp hàng này là hàng nó là hàng nhập khẩu hết các bác nhé nó là hàng quan điểm luôn với các bác nó là hàng nhập khẩu uh, Trung Quốc đấy đây là hôm nay lấy hàng về thì làm cái video cho các bác uh, thấy được uh, thực tế nhé thực tế cái bộ quần áo này đây các bác xem này đây dụ như trong này này là này màu xanh nhiều này nó rất là tối độ ngụy trang rất là tốt nhưng mà khi các bác quay lên video nó có một chút vàng của cái lá này ánh ánh như này thì các bác thấy nó hơi sáng thế nhưng mà khi mà mắt mình nhìn lên thì nó không sáng đâu nhá đây các bác nhé đây, cái số này là cái số bên kia thằng này hàng Trung Quốc các bác ạ kia nó quy định là nó là số 50 số 50 Đấy. thì lần sau thì shop sẽ đặt cái số nhỏ hơn thì là phục vụ anh em có uh, cho anh em cái size nhỏ hơn cái size này là size hơi to như tôi mặc cái quần này là mặc không được cái áo thì nó mặc tạm nó rộng lên cục quần thì nó không được nhé. đây các bác nào phải to con một chút ở à, trên 60 cân trên 60 cân nặng mét 7 mặc nó mới đẹp nó ok nhá cái đấy là cụ thể chi tiết về cái bộ quần áo ngụy trang anh em à, ủng hộ shop nhá đây anh em cứ liên hệ với các bạn số điện thoại của shop đây shop tân ánh còn đây thì mấy cái gọi là ống nhòm một mắt loại dài anh em nào chơi thì ủng hộ shop nhé các bác nhá đây tiện thể cũng mới có cái lô hàng này. đánh vào một mắt lại dài nữa rồi cảm ơn ờ, các bác nhá